kính lại đức thầy thích ca mâu ni phật mô phật thì hôm nay cũng có nhiều duyên lành tôi lại đến một lần nữa thì quý phật tử đã biết mặt tôi nhiều quá rồi chúng ta khỏi cần giới thiệu gì nữa thì hôm nay chúng ta đi thẳng vào bài giảng và cũng cầu chúc cho pháp hội chúng ta tất cả đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. <laughs> Mô Phật thì hôm nay chúng ta đi thẳng vào bài giảng, tức là thường thường chúng ta hiểu lầm cái cõi ta bà quế độ này là đau khổ. Thật ra không được đúng lắm. Cái cõi ta bà này không phải là đau khổ mà cái gì đau khổ Phật tử biết không? Nếu chúng ta nói cõi ta bà này đau khổ thì Phật Thích Ca và 1250 vị thánh tăng cũng ở trong cõi ta bà này, tức là vẫn đau khổ như thường. Dĩ nhiên là không có điều đó rồi Vậy thì cái đau khổ là do đâu? Ừ? Do ở ở cái tâm tức là do cái hiểu biết sai lầm của chúng ta mà kỳ giảng trước tôi đã chú trọng tới rồi chính cái linh hồn mà hiểu biết sai lầm này làm chúng ta đau khổ nếu chúng ta tu thân mắt tai mũi lưỡi thân ốc thì chúng ta sẽ đau khổ xác thân này là tôi cảm giác là tôi tư tưởng phân biệt là tôi ý chí quyết định lựa chọn để hành động là tôi và những kinh nghiệm kiến thức ký ức là tôi thì cuộc đời sẽ mãi mãi đau khổ không bao giờ thoát được còn nếu chúng ta tu trên linh hồn cái lặng lẽ nhìn mọi sự vật nếu mà cuộc sống mắt tai mũi lưỡi sắc thọ tưởng hành thức mà đang hoạt động mà chúng ta không hay gì hết đó là bốn đường ác đạo cái nghiệp nó kéo đi đâu mình đi theo đó riêu riêu theo đó còn nếu mình biết được sắc tỏ tưởng hành thức sai lầm xấu thì sửa thành tốt quấy sửa thành phải đê tiện để sửa thành cao thượng là chúng ta mang cái xiềng vàng lưng hồi vào cảnh giới lành cõi trời cõi trời là cái xiềng vàng còn bốn đường ác là xiềng sắt xiềng cây xiềng xét thế là chúng ta vẫn nằm trong cái xiềng mà sự thật ta bà này không có xiềng cái xiềng là do cái nhận thức của mình chụp mũ vào đó chẳng hạn như tôi nói thí dụ bây giờ chúng ta thấy nước thì đối với quý vị và tôi thì nước là nước tức là chúng ta có thể uống có thể tắm có thể rửa được phải vậy không à, à còn nếu mà ngạ quỷ đó cái nhận thức nó khác nhận thức của quỷ thì nước trở thành máu còn các nhà hóa học đó thì nước trở thành H2O oxy và hydro kinh khí và dưỡng khí không có nước chỉ có hai luồng khí thôi còn đối với các nhà điện tử đó thì oxy là 16 điện tử âm 16 điện tử dương hydro là một điện tử âm một điện tử dương còn trong kinh nó các cõi trời thấy nước là lưu ly như vậy tôi hỏi quý vị cái nào đúng nước là nước hay nước là máu hay nước lưu ly hay nước là hạt hay ô hay nước là điện tử còn các nhà siêu điện tử nữa thì khi bắn phá điện tử nó biến thành năng lực ơ bằng mc bình phương đó là cái định lực của Esther mới bắt đầu có sắc tức thì không không tức thì sắc từ xưa cái câu này làm chết người không ai hiểu được hết tới chừng ấy sẽ tìm ra cái định lực tương đối đổi thì bắt đầu mới có hai quả bom nguyên tử và nước nhật lãnh hết một cái chết mấy trăm ngàn người thì bắt đầu thời đại nguyên tử bắt đầu đến bây giờ thôi chúng ta nói sơ vậy thôi vậy thì chúng ta thấy cái nhận thức nào đúng của ngạ quỷ đúng và các loài thủy tộc ở dưới nước chẳng hạn như cá gì kia đó con cạnh ba ba thì lấy nước làm nhà ở không khí và hơi thở của nó phải vậy không như vậy thì cái nào đúng người ta đúng hay ngạ quỷ đúng hay các nhà khoa học đúng hay các nhà điện tử đúng hay các nhà siêu điện tử đúng ai đúng nào? thật ra tất cả đều sai sai đối với sự thật tức là đối với niết bàn à, phật kêu niết bàn hay đối với chân lý thành ra niết bàn không phải ở chính từng mây mà nó ở ngay bây giờ và tại đây mà địa ngục cũng ở đâu đâu đâu cũng ở ngay bây giờ tại đây còn cõi người cũng ở đâu cũng ngay bây giờ tại đây và cõi trời các cõi tiên cũng ngay bây giờ tại đây và niết bàn cũng ngay bây giờ tại đây mà thật sự của nước là gì nó chỉ là một cái dùng hào quang không có hình tướng khi mà nó chuyển động chậm lại và nó sao động thì mới thành ra có hình tướng thì chúng ta thấy là tất cả mọi hình tướng đều sai lầm tôi lấy một cái thí dụ thì quý vị biết bây giờ cái chúng ta xuống cái dòng sông chúng ta thấy nước đứng lặng mà bất biến ông có trôi chảy nó chuyển nơi nói biển nó tràn lan cả một cái đại tây dương một cái biển lớn thì có thí dụ cho là sự thật rồi khi cái dòng nước này chảy thì chúng ta thấy có hình dòng nước rồi khi có gió bão phong tham sân si thì dòng nước nổi lên những cái lượng sóng thì có người ra nói lượng sống giống như là ông phật có người nói không phải giống như con trâu có người nói giống như con bò có người giống như là cái nhà thì cái nào đúng thật ra tất cả đều sai hết thật ra là không có hình tướng chỉ có cái dòng nước thôi nhưng mà do tham sân si do cái vô minh do cái gió bắc phong mà nổi lên đủ hình tướng hết rồi tùy theo cái nghiệp lực cái nhận thức ngu si của mỗi chúng sanh mà có hình tướng khác nhau tôi nói dễ hiểu kịp không và thành ra cái cuộc đời này nói nói là khổ là sai mà nói nói là sung sướng là trật cuộc đời là cuộc đời tự nó không có khổ xa khổ hay sung sướng gì hết chẳng hạn hôm trước tôi nói tiền bạc vàng là ác thật ra tiền bạc vàng không phải là ác mà cái gì mới là ác à, vàng chỉ là vàng chứ vàng đâu có cái gì đâu mà ác tại vì mình cho nó là quý có vàng thì chúng ta có tất cả có ăn có mặc có ở có bệnh có xe honda có nhà lầu có đủ thứ hết có tiền thì mua tiên cũng được thành ra do cái lòng tham này mà chúng ta đau khổ chứ vàng mà chúng ta thấy cho con chó nó kêu cái cẳng nó bỏ nó chạy còn nếu chúng ta đem lên dân tộc thiểu số tôi nghe nói chứ tôi chưa biết họ không có xài vàng chúng ta còn xài vàng là đeo tay ờ, ờ, rồi đeo lỗ tay rồi làm nhẫn làm kia người dân tộc thiểu số họ không có gì đó họ đối với họ muối là quan trọng thành ra đem một ký vàng có thể đủ một ký muối còn chúng ta đem một ký vàng đó mua về đây mua được mấy tấn muối Thành ra cái vàng đối với dân tộc thiểu số không có quý Mà đối với chúng ta rất quý Tranh giành giết chết nhau cũng vì vàng Vàng đổi ra tiền được Đổi ra đô la được Rồi chúng ta sống được sang trọng Rồi nói vàng là quý Rồi dân tộc thiểu số nói vàng là tiền Không quý Thì ai đúng Thật ra tất cả đều sai Thành nó cõi ta bà quý độ này nói là Nó đau khổ Như nãy ông đó nói vậy thì cũng không đúng lắm cõi ta bà tự nó không có khổ như vậy là nó sướng hay sướng nó cũng không có sướng sướng hay khổ là tùy nhận thức của mỗi người thành ra đức phật xuống đây giáo hóa một ngàn hai trăm năm chục vị a la hán nó đâu có khổ nếu khổ thì ngài đâu phải là phật thì khổ là tại mình chứ là tại cái gì tại cái nhận thức của mình quý vị thường thường cái sắc thân này có sáu cái cơ quan sáu tên lục tặc mà nói lục tặc thì không đúng mới là sáu ông phật mà cũng là sáu tên cướp cũng là sáu vị trời trở về với mình nha tôi không nói ở đâu xa nhưng mà quý vị chắc không biết mình chưa từng hiểu về mình biết mình thôi, tức là trí tuệ còn thương mình đó là từ bi từ bi đạo phật đầu tiên vậy mình hãy có thương mình có biết mình mới biết người khác có độ mình thì mới độ người khác được đạo phật không bao giờ độ tha tự độ thì mới độ tha tự giác rồi mới giác tha chứ không có bao giờ nhảy vô độ tha bao giờ mà độ tha không được thì tha nó độ thành ra thời buổi này những người tu sĩ rất rất nhiều mới vô tu trong một năm hai năm hai mười năm cái thì bắt đầu ra độ tha rồi không biết sao tha nó độ mất chúng ta tu bốn năm chục năm bảy tám chục năm cũng chưa chắc nếu mà không đắc quả thì cũng không có độ ai được hết còn nếu tu năm bảy năm mà đắc quả thì độ được nếu chúng ta là học trò lớp 6, lớp 7 thì lo học đi Hãy xuống dạy lớp 1, lớp 2 là chết Đẩy xuống lớp 1, 2 là chết Chừng nào làm thầy giáo, sư phạm rồi Có phương pháp rồi Vô lớp nào cũng được hết Lớp nào cũng là thầy giáo Không nhiễm ở đâu hết Thì mới có thể đi dâu qua được Mà chúng ta biết rằng chúng ta có nhiều cái nhiễm Nội cái nhiễm bên ngoài Mấy ông bà thấy còn chưa dứt được ở ngoài như hôm tôi hỏi nếu thọ năm giới là phải dứt cái nhiễm bên ngoài sắc một tài tiền bạc là hai sắc đẹp là thứ nhất nha tiền bạc là cái thứ hai à, còn danh là cái tiếng khen lợi là lợi lộc tiền bạc cho nhiều ăn ngủ ăn rượu món ngon đồ ngon ngủ thích ngủ êm đệm ấm thì mấy cái này nó quyến rũ mình lắm do đó con người ta chết vì vấn đề đó thành ra đức phật này rất hay hay hay cái cuộc sống chúng ta mấy ông mấy bà nhớ cho kỹ ha có bốn điều thôi ngoài ra là xa xí không cần thiết bốn điều là cái gì mà ngoài biết không một là là ăn hai là mặc ba là chỗ ở bốn là bệnh hoạn ngoài ra không cần thiết cái gì hết bốn điều đó rất là quan trọng Đấy, bốn điều này mà xong rồi đó thì thành phật chỉ có vậy thôi thành ra người tu thường thường đức phật khuyên đó tam thường bất túc tam là ba thường là luôn luôn bất là không túc là đầy đủ có ba điều là các con nên nhớ đừng bao giờ đầy đủ ăn mặc ở ba cái này thường chiếu thốt thành ra ăn đó người tu á, sức gia muốn giải thoát chỉ ăn đồ sinh mà thôi chi vậy đang khỏi nấu nướng nấu nướng là mình khoái có món gì là mình làm món đó à tức là mình làm cho cái tham mình ăn thêm còn đi xin ăn thì có gì ăn nấy. mà quý phật tử biết một bữa ăn ngon là do cái gì mà ăn ngon không ừ? do đói hay đói thì ăn cơm về với muối cũng ngon nữa tôi đi hành đạo mấy chục năm tôi biết thì có ông vua gì đó ổng ở lầu son điện ngọc ổng ăn đồ ngon quen thì bữa đó bị đứa em nó, nó cướp ngôi nó đánh ổng đuổi ổng chạy chết vô rừng với một số quan cẩn thận đâu có mười mấy chú vậy thì đứa em nó chiếm ngôi vua của anh nó đuổi anh nó rượt anh anh chạy trút trong rừng thì vô rừng đâu còn cái gì nữa cuối cùng có cái củ chuối củ chuối mà ông bà biết mà nó giống như cái ờ, cái khoai chuối nó có cái bông cái chủ nó đỏ đỏ kêu là củ chuối thì trong rừng có rất nhiều bảy tám bữa ông vua đói chết mồ luôn chỉ có nước kiếm cái nước của mấy cây cây huyết rồng chặt ra lấy nước uống đâu còn ai nữa đó thì sáu bảy bữa đói thì chừng đó các quan mới đi đào của chuối nấu cho vua ăn vua ăn bữa thật là ngon vua nói đời ta làm vua chứ bao giờ ta ăn ngon bằng cái bữa này ăn củ chuối mà thấy ngon tới chừng mà quần thần nó đánh đuổi đứa em nó lấy ngôi lại được nó vô trong rừng nó kiếm vô nó thỉnh về thì ổng về ổng ăn ổng thấy không ngon khô lăn chả phụng bụng bề thiếu chi mà ổng ăn ổng thấy không ngon Ông nói các quan kiếm cái món gì mà ở trong rừng mà mấy ông dân cho tôi đó Tôi ăn thật là ngon Bây giờ tôi về đây ăn không có ngon lành cái gì hết trơn à, Thì mấy quan nó có đối củ chuối rừng bệ hạ Có đây dễ kiếm thôi Thì mới đi kiếm củ chuối về luộc cho à, Luộc chỗ ông cắn miếng ông ngạo bỏ liền Ông nói đâu không ngon Mà sao bữa tối ta ăn ngon quá Thì quan cận trời mới nói bệ hạ biết tại sao tại mẹ hà đói quá thì bà cặp đất bây giờ cũng thấy ngon chứ đừng nói là ăn củ chuối bây giờ mẹ hạ về đây rồi đồ ăn ê hề một ngày mẹ hạ ăn ba bốn bữa ăn khô lên chả bụng không còn trong đó là một ngày mẹ hạ ăn có một bữa mà bảy bữa mẹ hạ chưa từng ăn thì món nào bỏ vô cũng ngon hết thành ra mấy vị phải biết cái món ăn là món tồi tệ mất đi một miếng thì lộn gan lên đầu thành ra có nhiều người mà ham ăn nó không thể ăn chay được không ăn chay rồi ăn chay phải có ý chí rất mạnh thành ra cái đầu tiên đức phật nói đó cái ăn đầu tiên vì cái ăn mà chúng sanh phải khổ vì cái ăn mà biết bao nhiêu loài phải chết chóc vì mình vì cái bao tử nghĩa địa mình mà hàng trăm chúng sanh phải chết vì nó quý vị tổng kết lại coi một năm quý vị ăn tôm cua cá cá heo chó gà vịt coi cái nghĩa địa này một năm chung bao nhiêu thay phải không ở đây mà ăn mặn từ nay ăn chay trường luôn heo để bữa nào mà tôi không có thì giờ tôi giảng về vấn đề ăn chay chắc quý vị ngồi đây quý vị khóc quý vị khóc bởi vì ăn thịt cha mẹ mình con trâu con bò con heo con chó hôm trước hôm kỳ trước tôi có giảng rồi phải không một cái linh hồn của quý vị có thể mang đủ hình thức có thể mang con trâu không có thể làm bò không có thể làm con chó không có thể làm heo gà vịt không có thể làm con của mẹ mình không có thể làm cha ông nội ông cố của mẹ mình không quý vị có thể làm chồng của mẹ mình không đủ hình tướng có hết trơn quý vị phải nghiền ngẫm ở chỗ đó mới thấy cái cuộc đời này là cái vấn đề loạn luân mà nếu mình cứ tái sanh lại hoài thì mình đau khổ ta nói là cái con ngựa nó mà khi nó giao cấu như mẹ nó nó biết rồi là nó chết con thú nó còn vậy huống gì người ta thành ra chúng ta ăn thịt chúng sanh ăn thịt của cha mẹ ông cố ông nội của chồng của vợ của con của mẹ mình chúng ta nghe nói rằng như nó hơi trái cái lỗ tai nhưng mà cái đó là một sự thật mà hôm trước hai, hai bữa trước tôi đã giảng rồi quý vị thấy cái linh hồn của mỗi người có một cái linh hồn nó thôi nó thay đổi nhưng mà mang biết bao nhiêu thể xác chúng ta phải hiểu đó thì hôm nay chúng ta đi sâu dòng nữa nếu mà chúng ta biết cái diễn biến của cái thể xác này thì cái dòng luân hồi sanh tử sẽ chấm dứt cái dòng luân hồi sanh tử sẽ chấm dứt thành ra tôi nói về bốn món ăn đó ăn mặc ở và bệnh chỉ có cái bệnh là được đầy đủ thôi bởi vì người bệnh là đau khổ dữ lắm thì cái món ăn là món thuốc cơm như món thuốc linh chữa bệnh ta người đau phải tính phương châm tạm dùng dùng nhưng chẳng liếm tâm đã không tham nhiễm thì nào lâm tội tội giờ thọ thực nhắc mình tinh tấn lập đạo thành chí nguyện mới thành à, chúng ta phải hiểu thành đâu quý vị đây phải cố gắng ăn chay trường thấy không còn không được nó tệ nhất là phải 10 ngày nhưng người xuất gia còn phải ăn chay ngọ nữa ngày con bữa trưa thôi chỉ có bệnh đó thì có thể ba bốn năm bữa là tùy theo uống thuốc đó là cái đầu tiên là cái món ăn mà để cho biết bao nhiêu người khác phải đau khổ vì mình còn cái thứ hai nữa là mặt là cái đồ mặt mặt là mục đích để làm cái gì để cho ấm đừng có lạnh đừng có nóng chứ không phải để xe xua xương diện mà bây giờ chúng ta mặc chúng ta lè lẹt đủ thứ hết hồi xưa cái mặt đó để xe xua xương diện con thú là nó không có mặt chúng ta để ý không con thú nào biết mặc áo đó thành ra con thú nó chết mau còn con người hỡi trời lạnh quá thì áo ấm mà trời nực đó thì áo áo the áo mỏng ở đây giữ cho cái thân xác này sống lâu thì chúng ta mặc làm sao cho ấm cúng thôi chứ không phải mốt này mốt kia cổ vuông cổ tròn cổ rẹt đủ thứ hết bây giờ người nữ nhiều khi không có mặc quần áo mặc áo thun không đi ra ngoài đường thì tôi thấy đau lòng cuộc đời này nó xa đỏ tới cùng xa đỏ tới cùng đó là nói về cái mặt tôi nói sơ thôi còn cái ở thì chúng ta thích ở lầu cả trăm tầng cả năm ba tầng chúng ta ngu hơn người xưa người xưa ở nhà lá ở nhà tranh mái tranh vách đất một gian sơ sài à, nhưng tôi yêu quý lắm thay vì cùng cha mẹ tháng ngày áo nương quý vị có từng ở nhà tranh chưa tôi mới biết là người xưa khôn nhà tranh nhà lá rất là mát mà nếu mà lạnh đó, thì nó rất là ấm mà trời ngực đó, thì nó rất là mát người ta máy tranh vách đất mà cái vách người ta cũng cũng cái đất cái nền của người ta cũng đất luôn hồi đó tôi vô quê mà tôi ở hồi lúc còn nhỏ đó, tôi rất khoái là vô đồng quê máy tranh vách đất ở chỗ quê thì máy lá dắt đất là không có nơi gạch này đâu đất mà làm nó lấy lá muôn gì đánh lên nó lắng bóng mà đây nó thui à. mà trời nắng nực rồi đó nằm khởi trần ra sải tay trên đó nằm tồn ôn nó đã làm sao á thời buổi này chúng ta muốn làm gạch rồi làm cao cái nhà lầu lên nó ngột muốn chết luôn còn ở thôn quê thì người ta nhà lá không vì nhà lá thì nó bốn năm năm sáu bảy năm phải lột lại chúng ta làm biết nhất là cái nhà thiết nữa trời ơi nó nực chịu không nổi là làm lao phong đâu có che được còn nhà cửa nhóc hết đóng lại nó ngột muốn chết luôn khóa hai ba lốt thì sợ ăn trộm còn trong quê là họ cái cửa họ nổ là họ gài lấy cái dách phơi nữa kéo ngang cái ở ngoài tống một cái là ngã liền thì đâu có tiền bạc gì đâu thành ra hãy càng giàu chừng nào là càng khổ chừng ấy lo dữ sợ ăn trộm sợ mất thành ra lo lo mà mất thiệt còn khổ nữa thành ra có tiền thì nó khổ là lo sợ mất tiền rồi khi nó mất càng khổ nữa thành ra cuộc đời toàn là khổ không thì chúng ta phải hiểu tôi nói sơ tôi ăn mặc ở thành ra ở là phải đơn giản chúng ta bây giờ thấy ở đứng ở cái cái biệt thự là sướng nhất cái villa là sướng nhất khỏi có hiểu lầm nhau miếng đất là quan trọng chúng ta mua miếng đất chừng ba bốn công bốn năm công gì đó cất cái nhà nhỏ nhỏ nhà lá giữa chung quanh là trồng cây cối để thỉnh thoảng ra ngồi thiền ngồi niệm phật tôi ở tỉnh xá tôi là không có cái nhà giảng gì vậy đâu tôi giảng ngoài trời rồi à. tỉnh xá tôi đi được 12 con tức mẫu hai thì tháng mưa nó mới vô cái nhà giảng mà nhà giảng của tôi thì ẹt lắm không có đẹp gì đâu <laughs> cũng ngồi trên đất hết tôi cũng ngồi trên đất cho ngồi bàn gì đâu ví dụ ngồi đất thì tôi cũng ngồi trên đất đó nhưng mà có cái giống như cái sạp này tôi ngồi hơi cao không có gì chút mà hãy tôi ngồi tôi giảng hay lắm mà thứ ngồi ghế gì là tôi giảng dở khẹt nhưng biết tại sao không? thì tôi ngồi thiền quen rồi mà khi ngồi thiền thì cái tâm tôi định lắm tôi giảng thao thao bất tuyệt à giảng nhiều cái mà mình không ngờ mình giảng được vì không có suy nghĩ còn ngồi dậy là nói làm như nó không có cái quan nghi ngồi dậy đó là mắt tay mũi lưỡi tôi nó tung tùm lum hết còn khi tôi ngồi thiền xuống đó thì mắt tay mũi lưỡi tôi đóng lại còn có cái ốc nào hình đó nó thanh tịnh đi vào cái định hình đó tôi giảng hay thì thôi chúng ta trở lại mắt ăn mặc ở thì ba cái này phải thường hơi thiếu thốn thành ra trong kinh đức phật có dùng là tứ y pháp bốn điều phải y theo đó tam thường bất túc thì người tu mới đắc đạo quả được chúng ta thấy người tu khó lắm ăn thì chỉ đi xin đồ chỉ ăn đồ xin mà thôi nhưng mà hỏi thuyết pháp được ăn tại chùa là bữa đó có thuyết pháp đấy mặt chỉ dùng bô bố heo giải sồ lụm giải bỏ mà đâu lại thành áo Bố là nó nhiều miếng nhưng có ai cúng giải được cũ thì được nhận ở người tu sức gia chỉ nghĩ cái cội cây mà thôi nhưng có ai cúng liều am cốc bằng lá một cửa thì được ở thành ra xuất gia với tôi là không có ngủ ở trong nhà <laughs> tất cả đều ngủ ở ngoài ở ngoài trời tới tôi thì tôi cho có hai cái một cái đơn ngủ ngoài trời chỉ có làm cái ấy bốn cái cây vậy với một cái ghế ngồi thiền còn ở trong nhà là không có cho vô các cái nhà ở chung đó thì chỉ khi nào sư nào bệnh thì mới được vô trong ngủ còn hầu hết là khi nào không có mưa thì ngủ ở ở ngoài trời mưa rồi cũng vô căn nhà trống ở đôi tầng tôi thì nhà không cây nhà giả không có cửa cái đó mình đang quan à không có cửa đâu không có ai đi vô lấy cái gì hết á cho tỉnh xá là còn có ông phật với tôi à vô rinh ông phật đi rinh tôi thôi đừng có rinh tôi tội nghiệp chứ còn rinh ông phật thì được ông phật mà xi măng nặng lắm phải ba bốn người rinh mới được và ờ, thì chúng ta thấy nó khỏe thành ra ban đêm thì đóng cửa đóng vậy thôi cái tường thấp chủng nó leo vô mà leo nhưng mà leo lấy cái gì chỉ trên ông phật chỉ trên tôi thôi và ờ, thành ra chúng ta thấy là cái đó của minh đăng quang à không phải tôi mà tôi thấy rất hay thành ra về sau phật tử có năng nỉ tôi cất hoài cất thêm chùa cho chùa cao chùa to cục bự cho nó thôi tôi không phải là ông từ mà tôi là ông sư thì tôi không có giữ bên đó có cái chuông à bên khất sĩ thì không có trống không có gì có cái chuông à. để phật tử mà lại phật đó thì đánh nó nó đều gõ một cái bom cái phật tử lại xuống đánh một cái cục cái phật tử nước lên gõ cái bom để cho nó đều con cái chuông thôi không có khánh không có trống kèn gì hết thế mà nó vô nó rinh cái chuông luôn <laughs> bây giờ tôi mới lên thành phố tôi mua cái chuông nhỏ nhỏ nó cũng rinh luôn nói không còn cái gì trơn á thì bây giờ cái chuông tôi biểu mấy sư đó là phải nó lại đưa cho phật tử thì đem vô tủ đó khóa lại cất nhưng mà cái tôi là tôi bực cái khóa lắm nhưng mà không lẽ nó cứ ăn cắp hoài mình chịu gì nổi cái chuông đầu thì mất tiền là chuông lớn đó phật tử làm gì nó có bỏ vàng trong đó tôi nó bị vậy mà nó lấy là phải còn mấy cái chuông sau là chuông mẹ không à nhỏ nhỏ cái tôi đưa mua cũng ba bốn trăm ngàn à mà bây giờ chuông nó mắc đó chuông của nhật bổn vậy đó hay của đài loan vậy đó phật tử không chịu mua cái chuông việt nam chuông việt nam đánh nó tàn tàn nghe cái chi <laughs> khó chịu cái chuông kia nó nhanh mà nó nhỏ nhỏ cũng hai ba trăm ngàn vậy đó thì tôi nói mắc quá thì nó lấy thì nó lấy mất tiền còn bên tôi là có micro không có máy gì đâu thì ai muốn nghe tôi giảng pháp mà nghe không nổi thì ở nhà phật tử sách vô mình sau này sách về định <laughs> xã tống lòng có vậy là rồi phật tử mến tôi lắm thương tôi thành ra cứ tới cứ ngồi là sách vô cứ ngồi xong là sách về tôi nó bỏ nó nó lấy nữa mới sau cái sư không giữ nói sư không phải ông tự sư là ông sư sư không biết giữ của đâu <laughs> trong tỉnh xã không có các bạn mình ra sống nó khỏe vì mà đêm ngồi thiền mà tôi nghe rụt rịch rồi tôi em ru à chứ mọi em nghe mà đục địch thì đem đội nhầm pin bắt nó thì đuổi mà nó chạy không kịp nó đập mình cây cái vô nhà thương mất thôi nếu mà có ra mà nó lấy không kịp thì mình khiêng giùm nó cho ra khỏi cửa cho nó lấy nó dễ một chút tôi thì tôi vậy thôi thì thôi bây giờ chúng ta trở lại nhớ ha do cái ăn cái mặc cái ở cái bệnh mà chúng ta đau khổ thành ra trong kinh nó thường rất là khuyên tan thường bất túc ăn mặc ở các ngươi phải lo suy nghĩ bác cơm của tính chủ biết bao công đức hạnh đầy dơi tự xét lòng thỏa miệng thích tình tham quấy bỏ nuôi thân hành đạo thuốc lành lành toan dung chánh pháp cho thành tựu nguyện dứt ác duyên thoáng sạch không coi đại khái nói vậy đó thì phật tử nhớ là người cư sĩ mà kẹt vào cái ăn mặc ở thì khó mà đắc quả khó mà giảng sanh về khỏi phật lắm à, thì tôi như dặn đây thì nhớ ha cuộc đời chúng ta khổ là do ăn mặc ở cái bệnh thì phải chịu thôi bệnh thì hãy ăn ngày ba bốn bữa các sư cũng vậy bệnh là phải chịu thôi thì nếu chúng ta giữ được như vậy thì cái tâm chúng ta rất là thanh tịnh chừng đó mới theo dõi mình được mà theo dõi cái gì theo dõi cái sắc thân không đầy hai thước này hôm trước tôi có giảng gì tôi giảng nhớ nha mỗi người nhìn lại mình ha thí dụ như cái bình bông trước mắt tôi thì khi con mắt tôi nhìn cái bình bông thì cái trồng đen tôi phải tốt nếu tôi thuộc cái cây mà trồng đen lũng rồi thì kể như không có thấy thì chúng ta để ý cái bình bông nó sẽ nằm trên trồng đen thì cái bình bông con mắt tôi mắt tai mũi lưỡi thân và sắc sinh như vị xúc đó là sắc dục thì con mắt tôi nhận lấy cái bình bông đó là sắc sự chưa có cái biết chưa có biết chỉ là nhận cái hình thôi giống như cái gương mà nhận cái hình rồi kế đó dây thần kinh thị giác hôm trước tôi giảng rồi phải không tôi nhắc lại dây thần kinh thị giác từ ở trên cái trồng đen đưa lên trên ốc nó truyền hết sắc thân rồi sắc thân mới đưa lên trên ốc thì dây thần kinh thị giác rung động thì cái tâm là cảm giác nó mượn dây thần kinh rung động nó cho cái dễ chịu hay khó chịu hay là không dễ chịu không khó chịu kêu là lạc thọ khổ thọ do bất lạc bất khổ hiểu kịp không cái này theo kịp không rồi sau đó cái lạc thọ khổ thọ là cái biết mà chưa có sự phân biệt biết cái biết mà phân không biết không mà biết tôi có cảm giác dễ chịu nhưng mà tại sao có cảm giác gì thì cảm giác không trả lời được cái thọ của không trả lời được thì bây giờ cái cảm giác dễ chịu mới đưa lên ốc thì dây thần kinh ốc mới rung động thì cái tư tưởng mới phát hiện à, tư tưởng mới phát hiện là nó phải nhớ lại mà nhớ lại thì phải nhờ cái linh hồn linh hồn nó giống như cái luồng điện thì trước tôi giảng rồi nhớ ha tôi phải nhắc lại ha nó nằm trên không gian thì khi mà cái ý chí là cái nghiệp đó nó moi trong đó nó cung cấp cho tư tưởng tư tưởng mới trả lời